Đây là một trò chơi giúp trẻ học về gần và xa. Bạn có thể hỏi, con có thể tìm thấy thứ gì ở gần không? Và trẻ có thể tìm thấy thứ gì đó gần chúng, như một bông hoa, một quả bóng hoặc một con bướm. Sau đó, bạn có thể hỏi, con có thể tìm thấy thứ gì đó xa không? Và đứa trẻ có thể tìm thấy một cái gì đó xa hơn, như một cái cây, một ngọn núi hoặc một đám mây. Làm điều này sẽ giúp trẻ có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về khoảng cách